Nhiều chị em thì đang quan tâm về collagen Zutari của Mỹ. Ở Việt Nam thì hiện có những cái dòng nào, làm sao để biết được hàng chính hãng và phân biệt với hàng giả hàng nhái. Vậy hãy dành một vài phút chị em hãy xem video mà Hoa Beauty chia sẻ chi tiết ở dưới đây. Hiện nay thì collagen Zutari ở Việt Nam khá là phổ biến và được rất là nhiều chị em lựa chọn. Và xuất xứ của cái collagen này nó đến từ Mỹ và hiện tại thì có hai cái dòng collagen phổ biến đó là collagen Zutari 290 viên và 390 viên em chia sẻ ở trên màn hình mọi người cùng đón xem để xem chi tiết về sản phẩm này thì mọi người có thể truy cập trực tiếp vào website của Zutari bây giờ thì mọi người hãy cùng em truy cập chi tiết vào website là zutari.com để xem trực tiếp cái sản phẩm mà bên Mỹ họ đang giới thiệu và bày bán như thế nào Và đây là website chính hãng của Zutari có ghi đầy đủ những cái sản phẩm trực tiếp mà bên Mỹ người ta đang bán. Mọi người có thể ấn vào do product để xem chi tiết những cái dòng sản phẩm. Và Zutari ở bên Mỹ thì bán rất là nhiều, có những dòng là, là bổ não này, xương khớp, các cái dòng sản phẩm khác nhau. Mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình đấy ạ. Có cả cả collagen này, có cả là beauty này có dạng uh, viên mọi người có thể nhìn thấy ạ rất là nhiều cái sản phẩm có màu sắc khác nhau có công dụng khác nhau và trong video hôm nay thì em xin được chia sẻ với các chị hai cái dòng collagen phổ biến như vừa rồi có chia sẻ với các chị đấy là collagen dietary tip 123 hỗ trợ cho xương khớp. Mọi người cùng xem chi tiết ạ. Đây là Gitari 160 viên thì cái dòng này ở Việt Nam thì không được ưa chuộng cho lắm. Thì bây giờ mọi người cùng xem cái dòng mà em vừa rồi chia sẻ là 290 viên và 390 viên ạ. Đây, mọi người kích vào collagen thì nó sẽ sâu ra những cái sản phẩm của Jewelry. Đây là collagen 160 viên thì ờ, cái sản phẩm này thì không được ưa chuộng cho lắm ở Việt Nam mà mọi người hay sử dụng nhất là cái dòng sản phẩm 290 viên và đây là lọ collagen 290 viên được bày bán ở bên uh, Mỹ trực tiếp tại website và cái giá tham khảo của nó là 23 đô tương đương với khoảng 500.000 tiền Việt Nam mọi người có thể nhìn đấy 290 viên ạ hàm lượng của nó là 6.000 mg collagen ở đây ghi có đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm đây là hình ảnh họ chụp một lát nữa thì em sẽ chia sẻ cho các chị cái video thực tế ở Việt Nam cái sản phẩm này như thế nào thì à, mọi người nhớ theo dõi video để xem cập nhật chi tiết hơn ngoài cái dòng collagen cho nữ thì ở bên uh, Mỹ còn có những cái dòng collagen cho nam for men nhưng mà cái những cái dòng này ở Việt Nam thì không được ưa chuộng cho lắm để mua được ờ, cái sản phẩm Jewelry này chính hãng thì ờ, mọi người chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là có thể là nhờ người quen, họ sống ở bên Mỹ, có những cái dòng sản phẩm này họ mua hàng online, mua tại store, khi đấy sẽ gửi về cho. Cách thứ hai nữa là mọi người có thể là nhờ những bên dịch vụ họ order sản phẩm. Nếu mà mọi người trực tiếp thì có thể là order cái sản phẩm này trên website. Sau khi đấy thì sẽ dùng thẻ để thanh toán và cho địa chỉ Ờ, người ta sẽ ship về cho mọi người phải qua một bên trung gian nữa nói chung là mua cái hàng này trực tiếp ở bên Mỹ mà về Việt Nam nếu mà chúng ta chưa quen thì nó hơi lách cách mà một lựa chọn nữa là có thể là nhờ những cái nơi mà họ chuyên vận chuyển hàng order hàng họ có hàng sẵn thì chúng ta mua họ là những người phân phối họ là những cái người mà chuyên đi uh, mua hàng chính hãng thì mới được hàng chuẩn những cái dòng sản phẩm này thì nó rất là nặng một cái lọ như thế này thì cái trọng lượng của nó khoảng độ ờ, trên 500 gram cho đến khoảng một cân nếu mà tính cả hộp gửi về thì riêng tiền vận chuyển gửi về Việt Nam nó khoảng lên đến 200 nghìn thì chúng ta nếu mà không biết mua hoặc là mua order thì nó rất là cao vì vậy thì em khuyên là các chị hãy ờ, tìm những cái nơi phân phối hàng chính hãng ở Việt Nam họ bán cái giá hợp lý thì khi đấy thì mình mua được hàng chuẩn nhưng mà tránh mua phải hàng giả hàng nhái vì sao ạ vì nhiều người thích hàng rẻ về một cái lọ sản phẩm như này ở bên nước ngoài nó khoảng độ 500 nghìn mà về Việt Nam thì nó về Việt Nam ấy thì mọi người bán chỉ có giá khoảng độ 300 200 300 như vậy thì nó rất là rẻ mọi người hãy cẩn thận tránh mua phải hàng rẻ mua phải hàng giả hàng nhái bây giờ thì mọi người cùng ờ, xem cái ờ, video trực tiếp mà em quay cái sản phẩm ờ, collagen jewelry tại Việt Nam để mọi người biết về cái sản phẩm thực tế trên tay nó như thế nào và lựa chọn như thế nào để được hàng chuẩn, hàng chính hãng. Mời mọi người cùng đón xem. Vừa rồi thì ờ, các chị đã xem toàn bộ chi tiết về collagen Jutari ở trên website jutari.com thì ở Việt Nam thì hàng thực tế nó như thế nào thì à, em sẽ làm à, cái video này để các chị nhìn các chị biết thực tế về cái sản phẩm của collagen Tutory hai loại phổ biến ở thị trường Việt Nam mà được rất là nhiều chị em phụ nữ đang lựa chọn đấy là dòng Zutari à, 290 viên và Zutari 390 viên Skin Health Now với hàm lượng là 6.000mg thì thực tế đây ạ, đây là cái sản phẩm mà bên Hoa Beauty đang phân phối thì các chị có thể nhìn thấy cái hình ảnh thực tế về sản phẩm so với trên website vừa rồi em chia sẻ thì ờ, trên ờ, sản phẩm này thì có đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm hàm lượng và có mã vạch của sản phẩm có hạn sử dụng như cái lọ này em chia sẻ cho các chị là hạn sử dụng là tháng 1 năm 2023 và đây là mã vạch của sản phẩm toàn bộ thông tin ở trên này thì đều bằng tiếng Anh và một cái đặc điểm dễ nhận biết cái hàng thật với hàng giả có thể là nhìn qua video này các chị nhìn thấy là trên thân của sản phẩm thì có những cái chấm nhỏ li ti li ti dàn hàng ngang ở đây ạ nếu khi các chị mua của bên nào hoặc là các chị mua hàng thì các chị có thể kiểm tra nhìn vào đây để nhận biết nhưng mà đây nó cũng chỉ là một cái cách nhận biết thông thường thôi vì hàng giả bây giờ thì họ làm rất là giống hàng thật em là quay gần lại cho các chị nhìn thực tế về cái sản phẩm 290 viên dạ. và đây là cái sản phẩm 390 viên thì các chị có thể nhìn thấy thực tế của sản phẩm đầy đủ những cái thông tin về à, sản phẩm toàn bộ thông tin thì đều bằng tiếng Anh hết ạ hai hộp này thì chất lượng nó như nhau cùng một loại của collagen Zutari tip 123 nhưng mà nó có cái hàm lượng khác nhau 290 viên và 390 viên tùy theo nhu cầu sử dụng thì mọi người có thể lựa chọn uh, loại 290 viên hay là mọi người có thể lựa chọn loại 390 viên đây là thực tế những cái sản phẩm ở Việt Nam mà Hoa Beauty đang phân phối đều là hàng chính hãng và được đi theo đường bay nên mọi người yên tâm về chất lượng. Sản phẩm quay review như thế nào thì bên em gửi cho mọi người như vậy nên mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là giá thành của sản phẩm. Chị em có thể truy cập trực tiếp vào website huawei.vn hoặc là mọi người có thể liên hệ theo số hotline Zalo 0985 229900 để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm cũng như là cách thức đặt hàng